Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 30 tháng 7 năm 2021, tức ngày 21 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Mão, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu, còn giáp xung ngày Kỷ Mão hôm nay là Tân Dậu, Ất Dậu, còn giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Một, Tử vi tuổi Tý, ảnh hưởng của hình hại vô lễ nên người tuổi Tý có thể vì không kiểm soát tốt lời ăn, tiếng nói của mình mà phạm lỗi với người lớn tuổi bạn không nên xem ai cũng ngang hàng với mình vì thái độ đó sẽ khiến mọi người tức giận và có cái nhìn sai về bạn đấy. Thiên tài mang lại may mắn tiền bạc cho con giáp tuổi Tý. Bản mệnh cảm nhận rõ mình làm gì cũng có lộc, nhất là việc đầu tư bất động sản đang có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh thể hiện mình là một người quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhưng dường như bạn chỉ nói mà không làm. Bởi vì những hành động của bạn thực sự thiếu chính xác, nên có một kế hoạch khoa học và bài bản hơn nếu bạn muốn cải thiện tình hình sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, mão, tuất. hai Tử vi tuổi sửu, tỷ kiên dự báo con giáp tuổi sửu sẽ có một ngày với khá nhiều điều nhạy cảm, khiến cho bạn cũng trở nên cảm tính hơn rất nhiều khi giải quyết mọi vấn đề. Thay vì quá lo lắng rằng người khác có thể bắt được điểm yếu của bạn, hãy cứ để mình được thể hiện một cách cởi mở nhất có thể, điều này đâu có hại gì đâu, bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trong những nhất có thể, nếu cứ để tình hình căng thẳng, Mệt mỏi kéo dài thì bạn có thể phải nghỉ việc vì ốm đấy. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, trốn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. 3. Tử vi tuổi Dần, Tam hội chỉ ra rằng, người tuổi Dần luôn sẵn sàng chịu hy sinh cho người thân, tuy nhiên, bạn không thể cứ mãi đưa tay ra giúp họ đến mức làm tổn thương bản thân như vậy. Nếu việc san sẻ bớt gánh nặng khiến bạn hối hận nhiều hơn thì chứng tỏ việc giúp đỡ của bạn đang đi sai hướng đấy. Chính quan giúp cho công việc của con giáp tuổi dần được diễn ra thuận lợi với sự giúp sức của đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Bạn cứ giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi thì mọi việc sẽ hoàn thành xong sớm thôi. Ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch tiền bạc của bản mệnh, sẽ có thể bạn để xảy ra sai sót đáng tiếc khiến bạn mất tiền đấy nhé. Ngoài ra, đồ đạc phải để cẩn thận, trong tầm mắt, tránh bị trộm cắp, giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 4. Tử vi tuổi mão, thiên quan vừa là họa vừa là may, vì đây cũng là cơ hội để nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng, thấu suốt hơn, so với những rối rắm mà bạn trải qua suốt những ngày vừa rồi. Đây là cơ hội để bạn nhìn rõ vào sự thật và biết mình cần phải làm gì. Mộc khí vượng dự báo tình cảm của bản mệnh có thể bị lao đao, khó kiểm soát được tình hình khi bạn không giữ vững được tinh thần, bị cảm xúc điều khiển, bạn nên biết lắng nghe đối phương để hiểu và thông cảm cho những hành động của họ nhé. Ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày can kỷ, ngày can kỷ không trị bệnh ở tỵ, Bản mệnh lưu ý điều này để không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, thân, thìn. năm Tử vi tuổi thìn Mão thìn tương hại cho thấy điều gì đó xảy ra ngày hôm nay khiến cho con giáp tuổi thìn hồ nghi về năng lực của chính bạn cũng như những công việc mà bạn đang làm. Thay vì rơi vào cảm giác bối rối, lung túng, hãy cố gắng làm chủ chính mình và tự tin với những gì mà bạn có, điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Một ngày khá nhiều những vấn đề đau đầu do kiếp tài đưa tới khiến cho con giáp tuổi thìn phải chăn trở suy nghĩ trong đời sống gia đình. Điều quan trọng chính là có sự chủ động và vững vàng khi giải quyết tình huống, thay vì để bản thân mình rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn và không biết phải giải quyết sao cho hiệu quả. Hôm nay cũng là ngày mà bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Ngày này, bản mệnh nên nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sẵn sàng cho một ngày mới. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 6. Tử vi tuổi Tỵ chính ấn năng đỡ cho kế hoạch của con giáp tuổi tỵ được diễn ra theo những gì bạn muốn. Tuy mọi thứ diễn ra chậm chạp hơn trước nhưng quan trọng là kết quả đạt được. Hỏa mộc tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt và tình cảm gia đình lúc này khá hài hòa vui vẻ, thậm chí bạn còn nhận được sự hỗ trợ của họ rất nhiệt tình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 21 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và thúc dương minh vị kinh, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này, giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ, Mão Ngọ tương phá cho thấy có thể vì bận rộn quá mức và các kế hoạch cá nhân, hay những công việc đã lên từ trước đó mà bạn thất hứa với mọi người xung quanh và khiến cho bản thân rơi vào một tình thế không được tốt cho lắm. Đừng quên rằng mọi người sẽ đánh giá bạn thông qua những gì mà bạn làm, vì thế hãy thực hiện những lời hứa mà mình đã đưa ra thì hơn. Đừng cố biện minh cho hoàn cảnh hay bất cứ điều gì vì điều đó càng khiến bạn không đáng tin mà thôi. Ngay khi có thiên ấn con giáp tuổi ngọ bị cho là khác người với những ý tưởng sáng tạo của mình, Dường như đây là ngày mà bạn dễ dàng đặt ra câu hỏi cho mọi vấn đề thay vì sẵn sàng chấp nhận mọi thứ như chúng được sắp đặt từ trước đó. Hãy cứ để sự ích kỷ, cái cao ngạo của chính bạn dắt lối cho bạn ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng tiếc nuối với điều gì đó mà mình sẽ nói hoặc làm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, tam hợp là lúc tình cảm của con giáp tuổi mùi được cải thiện, đã đến lúc nên bỏ qua những trận cãi vã vặt vãnh trong tình cảm mà thực sự tìm hiểu về đối phương ở nhiều khía cạnh sâu sắc hơn. Thậm chí, bạn có thể đề cập đến những vấn đề nghiêm túc hơn trong mối quan hệ hiện tại. Vài thông tin mà Tỷ Kiên đưa tới giúp con giáp tuổi mùi nhận được ngày hôm nay sẽ khiến cho bạn thấy rõ hơn về bản chất của một người nào đó. Trước khi bắt tay vào hành động, hẳn nhiên trong bạn có những hồ nghi, băn khoăn riêng, nhưng cũng đừng vì thế mà phản ứng một cách thái quá, bản năng nhé, điều này không cần thiết chút nào. Ngũ hành xung khắc tác động xấu tới sức khỏe của bản mệnh nhất là người già và trẻ con. Hôm nay hạn chế đi ra ngoài, bạn có thể nghĩ ra các hoạt động thú vị để cả nhà quân quần bên nhau vừa được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 9. Tử vi tuổi thân, thương quan được xem là hung thần, điềm báo có tai họa ghé thăm người tuổi thân, thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều gì đó mà bạn không hề làm hoặc chưa từng xảy ra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 Nhiều người còn có được may mắn, tài lộc dồi dào trong ngày này nhờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh mình. Sức khỏe của bản mệnh rất tốt, nhất là những ai đang theo chế độ ít clean thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe khoắn, thon gọn hơn trước rất nhiều. Bạn nhớ giữ vững thói quen ăn uống lành mạnh này và thật kiên trì nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 11. Tử vi tuổi tuất, lục hợp che chở để con giáp tuổi tuất rất giỏi giữ hòa khí với người thân trong gia đình, có người còn là nơi mang lại chỗ dựa và luôn động viên, tinh thần để bạn có thể vượt qua khó khăn. Việc diễn ra ngày hôm nay ảnh hưởng bởi kiếp tài nên dường như không đúng ý của bạn một chút nào, nhất là khi các chi tiết nhỏ nhặt làm cho bạn không khỏi đau đầu. Tuy nhiên nếu bạn nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn thì những rắc rối này cũng sẽ sớm đi qua mà thôi. Hãy cố gắng để đừng quá tập trung vào những tiểu tiết nhé. Tình hình sức khỏe của bản mệnh, ngay lúc bạn muốn thực hiện nhiều việc nhất thì lại hay cảm thấy mệt mỏi, nhờ uống thuốc đúng liệu trình, Đừng cho rằng đã thấy khỏi mà không uống hết thuốc, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi, con giáp tuổi hợi có nhiều niềm vui, hạnh phúc từ chuyện tình cảm của mình trong ngày có tam hợp che chở. Các cặp đôi có thể tìm tới một quán hay một địa điểm lãng mạn để có thể hẹn hò, làm mới tình cảm hiện tại. Người độc thân cũng có một buổi gặp gỡ thú vị với đối tượng mới quen, dự báo sức khỏe là vấn đề khiến bản mệnh phải lưu tâm trong ngày này. Nếu có thời gian nên tập thể dục thường xuyên để cải thiện tình hình hiện tại. Với các vấn đề của cơ thể, bạn đừng lo lắng quá vì stress là nguyên nhân khiến tình hình tồi tệ thêm. Chính quan hậu thuẫn cho công việc của con giáp tuổi hợi thêm phần hanh thông, dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có bận chút trong ngày này nhưng vẫn vui, nhất là ai đang phải thi cử thì làm bài rất tốt, dễ có được kết quả như ý. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất.